Ờ, chào tất cả mọi người hôm nay mình xin chia sẻ cái, cái ờ, hai cái loại ống PVC và ống PBR và mình sẽ ừ, so sánh sự khác nhau của hai cái loại ống này mời các bạn ờ, theo dõi video hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé các bạn Nên trên tay mình đang cầm hai cái loại ống hai khúc ống ờ, một là ống PVR và hai là ống ờ, PVC thì cái ống PVC thì chúng ta cũng hay nhìn thấy rồi đây là cái phụ kiện cái ờ, lơi ống PVC đây là cái lơi 21 nha các bạn còn đây là cái co co có 20 ống BBR thì à, ống PVC thì chắc ai cũng biết rồi là dùng keo để à, dán nó là cái cách thi công của nó mình sẽ giới thiệu cái cách à, kết nối cái ống BBR thì ống BBR người ta dùng cái máy hàn nhiệt các bạn mình sẽ review cách hàn ống đây là cái sự khác nhau của hai loại ống thì cái ống VPR thì nó theo mình thì nó khó hơn nó hàn phải hàn ống còn cái ống PVC mình thi công thì nó chỉ dán keo nó nhanh và dễ hơn dễ hơn nhưng mà nói về à, cái à, độ bền ấy, thì ống PVC này nó khi mà dùng trong nước cấp mà cái nước nóng các bạn nó sẽ bị à, dần dần nó sẽ bị nhà keo còn ống BBR thì nó sẽ bền hơn Nhưng mà cái ống BBR nó cũng có hai loại luôn các bạn nó một là ống lạnh hai là ống nóng thì mình sẽ à, chia sẻ các bạn cái à, ống nóng và ống lạnh à, trên tay mình đang cầm cái ống à, có cái cái đường chỉ màu đỏ và một đường chỉ màu xanh thì cái đường chỉ màu xanh này cũng lạnh còn đường chỉ màu đỏ là cái ống nóng cái độ dày của hai loại ống này nó cũng khác nhau các bạn cái ống nóng thường dày hơn thì đó là cách à, thi công và phân biệt hai ống mình sẽ làm một phép thử nhỏ thử dùng búa đập vào cái hai cái này như thì cái ống PVC nó hơi nhanh móc hơn và cái phụ kiện nó bể còn cái ống PVR thì nó sẽ chịu lực tốt hơn à, nhất là cái phụ kiện thì không hề thể đập cho nó móc vào được nó rất là chắc chắn vì nó dùng cái máy hàn các bạn chạy cái đường à, ống ra và nó kết nối với nhau nên là nó chịu lực tốt hơn cái ống này nó dùng trong nước cấp là nhiều các bạn còn ống BBC thì mình thường dùng trong thoát là nhiều rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé các bạn